chào anh em nhá mình là long ca thì ngày hôm nay thì mình ờ, đem ra số vốn là 1 tỷ 2 để uh, chơi để hướng dẫn anh em cách chơi làm sao cho đạt được cái kết quả tốt thì uh, khung cầu ngày hôm nay thì mình cũng chọn bàn rất là đẹp cái là 14 con 13 xác suất rất là đẹp đấy thì uh, với cái cái, cái cái bàn chơi này thì mình phải xác định một điều là một hai ba bốn bốn con rồi và cái cái tổng lượng tức là mình xác định xác suất thống kê tổng cái bài chơi tổng cái bán chia đang là 30 khung cầu đang có một bệt cái này thì mình cứ theo cầu thôi khi mà anh em chơi cái bộ môn này thì ừ. <laughs> đầu tiên là cái, cái tâm lý anh em cần phải có là cái tâm lý ổn định cái hai là phải phải nhìn nhận gọi là tức là mình phải có sự tỉnh táo và nhìn nhận được cái xu hướng tức là đôi khi ấy, à, những cái quân bài đôi khi những cái gọi là khung cầu nó có nhìn bên ngoài rất là đẹp nhưng nó có cái sự lừa bịp của nhà cái thế này thì mình cứ theo cầu thôi anh em nhé còn mạnh hơn một chút đi tự tin bắt cầu em ạ Đấy, bệt này mình vừa chơi vừa vẽ anh xem và hướng dẫn anh em một hai ba bốn bốn con thì rất là khó là ba em phải tưởng tượng là ra ba con là được gọi là một cầu rồi đã được gọi là một nút rất là chậm đấy xác suất luôn luôn thay đổi cung cầu cũng vậy luôn luôn thay đổi nên anh em cần phải gọi là bắt đầu cá cược xem xem cái lá bài nó như thế nào bởi vì cái lá bài là cái quyết định cái kết quả thắng hay thua tranh lệch nhau một hai điểm hay chênh lệch nhau năm sáu hay là bảy tám điểm long bảo hay gì đó thì nó đều gọi là ý đồ của nhà cái đều nhà cái nó muốn nói những điều gì anh em hiểu không tiếng này mình cứ theo cầu đi đến tết thì mình sẽ biết tiền để đạt được cái kết quả tốt những tay gọi là dò cầu như này thì mình cứ cứ đánh nhẹ nhẹ nhẹ theo cầu thôi Húp. năm điểm bốn nãy giờ anh gì anh thông ba tay rồi sao nhỉ thông ba tay rồi bốn năm đặt cược ông chủ thắng rồi mời anh hỗ trợ với thế bẻ đâu cái này mình tiếp tục đi cầu hai một thì cứ theo hai một 30 triệu hy vọng là chưa gãy hút rồi hút rồi hút bảy điểm hai nghìn hòa bảy điểm hòa hòa hòa hòa cái này bắt đầu cá cược hòa ra cái cho bạn tiền ngay lập tức một hai hòa này hòa cái hòa ra cái nha bạn mình cứ thế mà mà vã thôi cái 70 triệu đi thì lịch sử nó hình thành rồi ấy, đôi khi nó sẽ gọi là có biến động có thay đổi nhưng với cái khung cầu với cái tiết tấu bàn chơi này với cái lá bài ấy, là cái kinh nghiệm chơi của mình thì mình nhận định nó là cái sự lặp lại nên là mình mới vào mạnh tiền Henker, hút 7 điểm, player 6 điểm, 70 triệu. thắng. Là dạ, quá ok. Bắt đầu cá cược và giành tiền ngay lập tức. Theo cầu hay bẻ cầu đây? Chín à? Tiếng này bẻ rồi em ạ. <laughs> Tiếng này mình Hồi có cái 300 triệu Ngừng cá cược Cái 327 triệu Bệt 9 đặt, đạt được cái giấy bệt 9 rồi ấy Thì mình có thể bẻ được Và cái xác suất ở đây ấy 8 điểm, player 4 điểm, pinker thắng Chuẩn chưa anh em Bẻ cầu cũng chuẩn Thực ra mình không bẻ cầu mà mình đi theo một cái cầu khác thôi Đấy, có thể là nó sẽ ra một cái bệt cái nữa Tiếng này hút rồi, tiếng sau mình đánh cái tiếp Ăn nhau ở cái tiếng kết anh em ạ Các em đánh gọi là đánh gọi là lom dom lai dai một hai vài tay thì Tức là đánh lâu ấy Đánh một hai tiếng hay là thậm chí nhiều anh em ngồi cả ngày để chơi thì khả năng thắng của anh em rất là thấp bởi vì đôi khi cái máu điên của anh em nó trỗi dậy lúc nào ấy anh em không kiểm soát được đấy, quản trị vốn quản trị tâm lý ấy, nó rất là quan trọng trong cái bộ môn này <coughs> đấy thế nên là mình phải chơi theo nhóm thì nó sẽ an toàn hơn còn anh em gọi là chơi lẻ thì cũng sẽ dễ bị bắt lẻ đấy cái mắc phỉnh luôn cái 500 triệu hồi hộp quá anh em ạ mình xác định được cái khung cầu này là mệt rồi thì mình cứ mạnh tay mà vào bắn không tây chuẩn luôn hòa phút một trăm sáu mươi triệu may nó hòa cái tiếp bắt cược ông chủ thắng rồi mời em uống rượu với không lý nào không cái lót lót thêm hòa cái hoặc là hòa chỉ có hai khả năng như vậy thôi xác suất em nhìn em số lượng người đó người đặt cược cái rất là nhiều khung cầu này nó chắc chắn là về cái luôn không chỉ vì gọi là số lượng người đặt cược mà là vì quân bài tức là cái bộ môn bài khác này nó khác hoàn toàn so với những bộ môn khác húp không húp thiên cờ tám điểm đấy player bảy điểm sướng quá thắng ăn ăn năm trăm triệu anh em ạ thì cái bộ môn này cái quân bài là nó là sáu bộ bài nó xếp chung với nhau chính vì vậy là cái nó đặt nó đã sắp xếp sẵn trước rồi nó chỉ có là ừ, dẫn dắt ừ. tâm lý anh em thôi chứ nó không thể sửa đổi kết quả giống như bộ môn tài xỉu hay là sóc đĩa mà anh em chơi anh em hiểu không đấy nó khác biệt rất là lớn ở cái chỗ đấy cái này mình bẻ, bẻ nhẹ đi, bẻ nhẹ 45 triệu con Hoặc là tiếp tục cái ô hút rồi Đấy, mình bẻ, bẻ sâu cũng chuẩn, nãy giờ ăn không sáu bảy tay rồi anh em nhỉ Vào là, cứ vào là hút Nhóm của mình, mình cũng hô ba một tay thôi, nhưng mà đôi khi cũng chỉ gãy một hai tay Còn lại là anh em chắc chắn là vào là hút mình bởi vì là mình đã kéo cho rất là nhiều người rồi nó đã được chứng minh rồi chứ không phải là uh, mình ngồi đây mình mình chém gió mình nói phép anh em nó không giải quyết được vấn đề gì cả cái quan trọng là cái kết quả hoàn toàn nó có thể hình thành à, biệt đối nghịch anh em nhé 9 điểm này 91 tiếp tiếc, một điểm player 9 điểm 2 tỷ 480 triệu thôi mình à, chốt ở đây thôi anh em nhé đấy